Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 3 tháng 8 năm 2021, tức ngày 25 tháng 6 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Mùi, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Mùi hôm nay là Ất Sửu, Tân Sửu, Đinh Hợi, Đinh Tị. Con giáp xung tháng Ất Mùi là Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu. 1. Tử vi tuổi Tý. Tỷ kiên nhập mệnh khiến người tuổi Tý phải đứng trước những quyết định quan trọng trong cuộc đời mình, dù ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó bạn lấy lại bình tĩnh rất nhanh bởi bạn hiểu mình cần gì, muốn gì, nên sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn, táo bạo. Tuy nhiên, Cục diện mùi tí tương hại nhắc nhở những chú chuột cần sớm giải quyết khúc mắc trong các mối quan hệ nơi công sở của mình. Có nhiều vấn đề mâu thuẫn nảy sinh trong khi bản mệnh không thực sự muốn tìm cách giải quyết, khiến cho các mối quan hệ trở nên bế tắc, công việc vì thế cũng khó bề thuận buồm xuôi gió,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 đôi lứa bên nhau ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề, không được hòa hợp như xưa, nhiều chuyện nảy sinh bởi những hiểu lầm liên miên. Người đã có gia đình có thể đứng trước một vài nguy cơ dạn nứt hạnh phúc gia đình. Những lời hứa trao đi rồi lại thất hứa, chẳng còn những hành động yêu thương, sau nhiều lần mong chờ và thất vọng, tình yêu có thể bị mài mòn, phai phôi. Thiên quan giáng họa càng khiến vận trình của người tuổi sửu thêm phần xám xịt khi cũng, bởi tình cảm không như ý nên bản mệnh không thể tập trung làm tốt công việc hiện tại của mình, chỉ cần một chút sai sót, bao cố gắng của bạn bấy lâu nay coi như đủ sông đủ biển hết. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. 3. Tử vi tuổi dần Thương quan cảnh báo con giáp tuổi dần cần đề phòng kẻ lòng dạ xấu xa xung quanh. Có thể thành tích tốt trong công việc của bạn sẽ khiến những kẻ tiểu nhân này sinh ghen ghét, mong bạn phạm lỗi. Hãy để ý tới bất cứ ai tiếp cận để nịnh nọt mình, chỉ đợi tới khi bạn bất cẩn, họ sẵn sàng ra tay hành động táo bạo, đẩy bạn vào những tình huống éo le. Những chú hổ vì thế phải điềm tĩnh để xử lý, đừng vì một kẻ tiểu nhân mà hành động sai, để lại ấn tượng xấu xí trong mắt người khác. Mộc thổ xung khắc, người độc thân có thể gặp không ít khó khăn trong quá trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Người bạn thích thì tỏ ra khá lạnh nhạt với bạn, còn người bạn không có tình cảm thì luôn tìm cách theo đuổi và lấy lòng khiến bạn khá phiền não và không biết làm sao để đôi bên không khó xử với nhau. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão Tam hợp xuất hiện báo hiệu có quý nhân soi đường cho vận trình hôm nay của người tuổi mão. Nhờ thế, những chú mèo cảm thấy khá thoải mái khi không phải đối mặt với nhiều áp lực nơi công sở. Công việc tiến hành trôi chảy, Bản mệnh không cần lo lắng quá nhiều, chỉ làm theo kế hoạch đã đề ra là có được kết quả như mong đợi. Thực thần còn báo tin vui tài lộc khi tài chính của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến ầm ầm, nhất là những người làm nghề kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, tiền bạc áo ạt đồ về nhà, con giáp này chẳng phải lo phiền chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc gây ra những trở ngại trên con đường tình cảm của mệnh chủ. Gia đạo bất ổn khi mối quan hệ vợ chồng, con cái thiếu sự gắn kết, đôi bên cùng cho là mình đã đủ trách nhiệm với người thân mà quên mất chưa trao đi tình cảm. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn, Tam hợp xuất hiện trong tử vi thứ ba chính quan dẫn lối nên bản mệnh có thể gặp nhiều may mắn trong công việc, điểm báo thăng quan tiến chức đã đến rất gần. Bản mệnh nhanh nhẹn nắm bắt thời cơ và giành được lòng tin cậy, tín nhiệm từ phía cấp trên,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 Chắc hẳn đồng nghiệp và cấp trên cũng vui mừng với hạnh phúc của bạn nhưng nhớ là tiết chế cảm xúc một chút, đừng để ảnh hưởng tới công việc chung nhé. Chính Tài còn báo tin mừng cho những chú rắn khi tài chính của bạn ở thời điểm này đang rất khả quan. Tiền không phải cả núi nhưng cũng đủ dư giả để bạn tiêu xài theo ý muốn và sắm sửa cho cả những người thân yêu của mình. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ ngày có quý nhân lục hợp soi bóng, người tuổi ngọ vui mừng khi các mối quan hệ xã giao đang rất tốt đẹp. Không những vậy chuyện tình cảm của bạn ngày càng trở nên hài hòa, khăng khít hơn. Hãy cố gắng giao tiếp thoải mái và dí dỏm khi ở bên cạnh người ấy để những gì động lại trong trí nhớ của đối phương là những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc ở bên bạn. Nếu có bất cứ lo lắng nào về tài chính trong ngày này, thì những chú ngựa có thể thoải mái gác nỗi lo lại khi có sự xuất hiện của thiên tài.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 Tử vi tuổi mùi Thiên quan xuất hiện mang tới một vài thử thách khiến người tuổi mùi gặp phải căng thẳng khi đối mặt trong ngày hôm nay nhưng nhìn chung, bạn sẽ giải quyết được ổn thỏa cả thôi. Điều bạn cần lưu tâm chính là nên kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, tránh mọi chuyện lại trở nên xấu đi vì sự nóng vội. Hôm nay dù bận bịu đến đâu cũng đừng quên dành thời gian cho nửa kia nữa nhé. Dường như thời gian qua bạn có phần lạnh nhạt khiến người ấy bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi đấy. Mai là chủ nhật rồi, bạn có thể lên kế hoạch hẹn hò với đối phương một phen xem sao. Hôm nay thổ khí cực vượng, ảnh hưởng nhiều đến đường tiêu hóa của những chú dê. Con giáp này dễ mệt mỏi, ăn uống kém ngon miệng hoặc không muốn ăn uống gì, sức khỏe dần sa sút. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Chính ấn xuất hiện trong tử vi thứ ba của người tuổi thân, đây là các thần che chở cho vận trình trong ngày của bản mệnh. Công việc diễn ra khá suôn sẻ, bạn luôn cố gắng tập trung và hoàn thành tốt trách nhiệm của mình nên hiệu suất khá ổn định. Thời điểm này, bản mệnh có thể được cấp trên tin tưởng trao thêm cho nhiều trọng trách nữa. Khả năng làm việc nhóm khá tốt và tinh thần cống hiến hết mình cũng giúp tuổi thân tiến lên khá nhanh. Ngày thổ sinh kim, tình cảm của những chú khỉ có khởi sắc, nhất là với người đang trong giai đoạn hẹn hò, tìm hiểu. Hãy tranh thủ cơ hội này để tăng tiến mối quan hệ, cùng nhau xác định cụ thể hướng đi của hai người, có thể tính tới chuyện trăm năm nếu cảm thấy phù hợp. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Hôm nay người tuổi dậu trong thứ ba này được thiên ấn trợ mệnh nên công việc khó khăn đến đâu cũng được giải quyết nhanh chóng, thời điểm quan trọng sẽ có người trợ giúp kịp thời, bạn vốn là người hòa đồng và thích giúp đỡ người khác nên những gì bạn nhận được hôm nay có thể nói là hoàn toàn xứng đáng. Ngũ hành tương sinh mang đến cho những chú gà cảm giác vô cùng dễ chịu từ các mối quan hệ xung quanh và đặc biệt là tình yêu. Nếu trái tim bạn đang hướng về ai đó thì đây là khoảng thời gian lý tưởng để bạn tiếp cận họ. Tuy nhiên, bạn cũng không nên vội vàng. Thời gian sẽ là câu trả lời hoàn hảo nhất dành cho bạn.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 Mùi tuất tương phá là điểm báo tử vi có kẻ gây trở ngại trong công việc hôm nay của người tuổi tuất. Bản mệnh nên đặc biệt cẩn trọng kẻo có kẻ ném đá giấu tay, khiến cho vận chính công danh sự nghiệp gặp nhiều nỗi lao đao, chịu nhiều oan ức. Có những việc dù không phải do bản thân gây ra nhưng bạn vẫn phải đứng ra chịu trách nhiệm. Dù rất ấm ức nhưng cũng chẳng có cách nào khác ngoài chấp nhận. Đây chính là bài học để cho bản mệnh sáng suốt hơn trong những tình huống tương tự. Chẳng những vậy, chuyện tình cảm rối ren cũng khiến bản mệnh đau đầu vô cùng. Dù biết công việc đang khó khăn nhưng bạn cũng cần phải để tâm hơn đến chuyện tình cảm nữa nhé. Có vẻ dạo này bạn khá bỏ bê đối phương và nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì mọi việc sẽ trở nên rắc rối to đấy. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi. Dưới sự tác động của tam hợp, người tuổi hợi vui mừng đón nhận những may mắn không ngừng trong chuyện tình cảm. Người độc thân sớm tìm thấy người mình tâm đầu ý hợp, dù thời gian quen nhau chưa lâu nhưng cả hai có cảm giác vô cùng thân thuộc và hiểu nhau. Đây chính là nền tảng cơ bản để cả hai vun vén một mối quan hệ bền chắc lâu dài. Các cặp đôi nên tận dụng thời gian tốt đẹp này để sưởi ấm cho tình yêu đôi lứa. Đừng để những áp lực trong cuộc sống đè nặng lên tình cảm của hai bạn và kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Hạnh phúc chẳng chờ đợi bất kỳ ai, chỉ khi chủ động nắm bắt thì bạn mới có thể thao hồ tận hưởng hạnh phúc thuộc về mình.